hôm nay tiếc là không có à, cái củi nhiều nhưng mà có củi nhiều có than nhiều ấy là nó sẽ nhanh chín hơn Xin chào các bạn Đã lâu rồi Mình và các bạn Chúng ta chưa trở lại nơi đây Trở lại với ờ, bóng cây Sườn núi Và cứ mỗi khi ờ, Mình ờ, vào rừng Nơi mà có nhiều cây Thì không khí ở đây Trở nên trong lành và mát mẻ không mọi người ạ à. Đằng sau lưng mình đây Là một ngọn núi Ở cái phần chân của nó Đã bị sạc ra mọi người ạ à, Để lộ ra phần đá Rất là đẹp luôn Nhìn tầng tầng tầng tầng Nhìn như là à, nhà tầng rồi mọi người ạ à. Và bên này Bên này là cũng rất là nhiều uh, ngọn núi ở đây luôn mọi người ạ à. chúng ta đi hết ngọn núi này sẽ đi tiếp một ngọn núi nữa và đi qua nhiều ngọn núi nữa chúng ta sẽ đi đến ờ, là Hà Ngá xã Giang Nam huyện Công Trà Rò đó là nhà bố mẹ vợ của anh Vũ đó mọi người ạ à. không biết là lâu rồi mình chưa qua bên đó thì à, biết cô chú và mọi người bên đó có khỏe không có dịp thì à, chúng mình lại qua đó và quay những video cho mọi người xem nhé thác đâu lắm thác thác ngay chỗ đây thôi mà à. đây thì cho tới khoảng mình đã đi đến à, một con thác mini ở đây à, tĩnh lặng lắm mọi người ạ chỉ có tiếng à, nước chảy thôi đâu đó mình nghe ở kia có tiếng chim luôn mọi người ạ mình mang theo em gà bắt ở nhà bạn lức à, ờ, hồi nãy con gà đó mọi người nó phi từ trong chuồng ra mà nó đâm thẳng vào đầu bạn lức luôn mình không quay lại cảnh đó cho mọi người xem đây ta sẽ chọn cái cảnh ở đây để nướng gà mọi người nha ờ ở đây mát mẻ quá cuối mùa mưa rồi tận hưởng những gì mà mùa mưa mang đến mọi người ạ một thác cà tuy nhỏ nhưng mà chắc mình nghĩ là chắc cao cũng phải ờ, tầm 4 ờ, mét đó mọi người ạ 4 mét rưỡi 5 mét đấy Lức ha này chắc cao cả 5 mét ha do từ bữa tới giờ đó mọi người mưa nhiều quá củi đã ướt hết rồi xem ra ờ, nếu chúng ta ở cái thác này sẽ không kiếm được củi chắc là sẽ đi về những cái tròi của những người đồng bào đây tròi của những người em của bạn lức đó mọi người sẽ đi lên đó và để đi món ăn ở đây mình thấy nhiều chuối không mọi người ạ sao người ta trồng ra nhiều chuối thế lứt chuối này chuối này chuối này à, trong chuối thì sơn nước nó phá à. à ví dụ là nó có cái nước nó đổ vào nó, nó có vô cái vạch đấy à. đấy à mình trồng chuối á để cho cho nước đất nó khỏi bị trôi đi mọi người mưa mưa xuống rồi nước nó không có phá cái đất đi bây giờ mình đang ở nhà sàn ở nhà bạn bạn à, của của bạn lức ở trên cái thác đó mấy hôm nay mưa nhiều quá mọi người ạ và trời cũng đang mây đen chắc cũng đang chuẩn bị mưa mọi người bây giờ mới <laughs> những cái củi á đã bị ướt hết rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới đây để kiếm củi rồi nấu ở đây hôm nay sẽ nấu một ít cơm sẽ ăn với con gà con gà đó chúng ta sẽ uh, một, một phần, phần là... chúng ta sẽ nướng một phần chúng ta sẽ uh, um trong lá chuối mọi người ạ ở trước mặt mình này cái phần đá nó lộ ra đẹp kìa lúc ha tôi đã có một ngôi sao nó bay <laughs> bạn vâng, Đức ờ, nói đó là núi huyền thoại Tôi có một ngôi sao bay qua đó Chắc là vàng ở trên đó Đức nha Vàng ở trên đó hả? Tôi là cứ nói chuyện giống như là thành phố luôn <laughs> Mình đâu phải là đùa đâu à. Ở đây thì ờ, ở đây là thấy hết Lè, thôi em này Đây là cháu của mình này, thôi ở đây một à. năm là một lần là đây nó giống như là bánh giặt nhau á nó có người sao á ờ. từ đây là bắn còn một kia ờ. bắn vào núi rồi này. Ờ. nó nó bể thành ờ à, chuyện ly kỳ nha à. à là ngôi sao là tông vào nó mới, mới bể đó hả <laughs> một câu chuyện ly kỳ của mọi người ừ, bên này cũng là núi này núi đá đá đá đá đá không kìa bên này cũng là núi rồi mọi người giờ mình đang ở trong à, ở trong một cái chảo rồi mọi người xung quanh đều là xung quanh đều là núi hết mây đen rồi chắc là cũng sắp mưa rồi mọi người ơi à, con núi này lần lần trước mình đã trèo qua mấy ngọn núi đó để hai nấm đó mọi người cái cái nhà này mọi người có nhớ không những anh em này nãy à, mình gặp hồi nãy đó mọi người cái xe bị hư mất trên xe mấy cái măng à măng này hái trên núi hay là hay là đâu đây oh. này là măng le này măng le rừng này các bạn ăn cực ngọt luôn xin là luộc ăn là lức, luộc ăn chấm muối ăn hả à? đầu tiên là chúng ta phải làm con gà trước đi ờ giờ làm con gà trước đây con uh, con bò tê giác á đâu đâu đấy có nhiều đấy mà chiên ngon lắm mà ừ cái món này nướng ngon này đây là nó có cái xương à, cái là mình gọi là con bò tê giác <laughs> rồi nhưng mà mình giới thiệu cho mọi người nha dương thôi đây là con à, ở mình gọi là con xe xe mình không biết là ở chỗ các bạn hay là ở chỗ khác người ta gọi như thế nào bạn lứt kêu con này là con tê giác uhm, <laughs> con này hồi nhỏ mình nướng ăn ngon này lâu lắm rồi mình chưa mình chưa ăn lại con này nè lứt nướng đi nướng cho mình ăn thử lứt đây bây giờ thì mình đang uh, lửa này bóc cái bò ra rồi nướng mới nhanh nướng nhanh chín hơn đây ờ à, sẽ nướng tại em bắt được ở đâu mà nhiều thế à, trên núi nhiều lắm à ờ, lâu lắm rồi anh mới thấy lại con này đấy thương quá mọi người ơi xe xe này mình sẽ ăn con xe xe này nha à, lâu lắm rồi mới ăn rồi à, đó ừ. rồi à, phần đuôi cái phần, cái phần đầu chứ bỏ đi nước nhờ ở phần đầu nó ăn ngon ừ phần đầu cũng rất à ờ nhưng mà ăn được ăn không ăn ừ. thịt bò nhưng mà lúc thì ừ. ăn lại ừ. cái đầu luôn ừ, thơm quá rồi ạ thơm núi rừng ừ. thơm quá rồi. mình mình sẽ mình lấy cái măng này mình nướng ăn ăn thử luôn mọi người đây gặp chủ nhà gặp lại anh chị rồi à, đúng rồi, đúng rồi. sẽ lại đang ăn cơm nhá ừ, nhìn đã chưa cho mình ăn, uhm. ăn một cái đây là chui rương nha mọi người nhỏ thôi nhưng mà ăn rất là ngọt <laughs> chui rương <laughs> đấy mình trong trong rừng mà đúng rồi chui rừng trong rừng là muối chui rừng nha đấy yeah, yeah. <laughs> mến nam biển ừ, ngọt quá nhỉ ừ, ngọt thơm luôn thơm ngọt những con gà của những người đồng bào này thì khi nó lớn thì nó trưởng thành lên thì cũng à, cao lắm được là một ký một ký hai thôi mọi người ạ mình nhìn cái cái phần đùi nữa kìa căng bóng luôn nhỉ giờ anh em ra à, anh em đây đang à, hơ để nhổ những cái lông nhỏ những cái lông li ti ở bên trong mọi người xin ăn rồi bỏ cái đầu đi ha cái đầu nhìn ghê quá <laughs> đen thui rồi cho nước <laughs> ăn cái đầu <laughs> giờ đang hết củi mọi người Lức đang chè ván để lấy củi vì trời mưa này cũng không à, không có củi củi ướt hết rồi ba <laughs> lực chúng ta phải mình con cái này đủ no nguyên một ngày luôn nha ngày đó đúng <laughs> vào trong rừng mát mẻ rồi mọi người ạ bây giờ là khoảng 12 giờ trưa rồi nhưng mà vì là trời chắc là chiều nay mưa nên mây đen nhiều quá mọi người nên mát mẻ cuối mùa mưa rồi chắc lâu lắm mình lại được à, thấy những con suối này Đức ha hồ lô dạ. giống như hồ lô này hồ đây lô. thì không biết giống như cái gì <laughs> đây ờ đúng rồi lúc ơi có cái mấy trái ớt không nhỉ ớt ớt ớt á ừ. chúng ta ra đó đi, hái đi. anh em mình ra, ra kia hái ớt đi hái những trái ớt à, ớt kim người ta gọi ớt chị thiên không lúc nhỉ đây là ớt này là mọi người mình quên tên như là ớt kim rồi phải hai Đức con con bé trái không ăn đỡ đi ớt <laughs> này ăn ớt này ăn sống mới ngon rồi ạ nếu mà ăn với uh, lá mi xào với gà thì ăn ui một uh, miếng ăn, cơm ăn với con cá của lức ui tí mình nhét vào đây nướng <laughs> lức nếu mà chúng ta không trồng chuối là nó bị như thế này nè dần dần dần là nước nó sẽ phá hết vào trong kia luôn đây luôn bỏ nhiều luôn chút nữa ăn thêm ớt sống nữa mình hai ớt sống đây luôn mà ừ ăn nhiều luôn rồi nhiều ớt nha nhiều ớt lên ăn nó mới ngon chứ rồi gà siêu cay luôn ở trong đây có tiêu có bột ngọt có muối rồi mọi người ạ bằng nước ướp đấy rồi, à luôn như thế này nha nghe nha chung chung ừ. đấy nghe coi mình bò ít muối thôi vì mình đã mập rồi mà ăn mặn nên nó lên huyết áp đấy rồi đây là bò rau ăn này có tiêu này tất cả là đua rồi hôm nay uh, à, sẽ sang chê ra một uh, cái vi trong rừng mình cháy cái dây đó sao nó mình cháy rồi thì mình cháy cái dây này uh, ờ, phần thịt để mà chín rồi oh phải không đấy trời ơi lực đã <laughs> lực đã làm mấy lần rồi mà trong này có có cà có lá é có ớt nữa mọi người à, hấp dẫn quá đi đây ở trên ở trên chín rồi nha chín rồi còn à, nương phần uh, ngon nữa thôi à với phần chân giờ anh chị đi làm trên núi kìa mọi người núi à, ở tuốt ngọn núi bên kia kìa để làm cỏ mì chuẩn bị nhổ mì rồi cuối năm này là nhổ mì rồi thơm Ồ, thơm thế đây còn bộ ruột này nha Đúng. mọi người chưa chín đâu vẫn còn đỏ kìa ơi nhưng mà không sao được ừ. thơm ừ. ngon rồi rất là cay mọi người ơi à. đây rồi xong chín được một cái cái đuôi gà rồi mọi đi vào rừng mình phải à, à cúng giang làm à, đầy đủ à, thủ tục trước khi ăn cơm ăn cơm nó mới ngon được mừng ạ à. à, mưa hòa do thuận cho năm nay mi lên cho anh em mình cũng ờ, phát triển rồi chúng ta đã cũng xong rồi mong rằng sẽ thổ cắm cho mình rồi ok ok rồi ăn thôi đói lắm rồi ừ rồi cái món kia luôn đây coi ờ, coi dưới nương mầm ôi trời ơi đã chưa thơm quá mọi người ạ đây nhưng mà uhm. mình hmm. chưa ăn đâu nhưng mà mình thơm là rất là ngon rồi thơm ghê nhở, uhm. à, thơm quá mùi à, thịt gà nghi ngút ở đây luôn à. Uh, cái đuôi gà của chúng ta nè mình sẽ chấm <coughs> chấm với cái muối cà này nè mọi người rồi nhé uhm. uhm, <laughs> rất thơm luôn mọi người ơi nước nó bị khô đâu uhm, ngon quá nước ơi đây còn phần này ăn thử bông xịt đây này đầy thịt ờ đúng rồi tạ bọc tay thôi nha mọi người nha ăn, <laughs> cơm móc tay mới ngon mọi người ạ bừng hơi rồi mời lức nha à. mời ra mọi người ăn cơm mời mọi người nha ngon quá đói quá rồi mọi người ạ à. cơm quá mọi người ạ <coughs> đúng hương vị núi rừng luôn lần nào cho rừng là ăn cơm cũng ngon hết ừ. tại tao bẹp coi